xưa cơn mộng thu thoáng qua hỏi nhân thế sao cứ mang lòng ghét ngược ba mắt cuối đời cũng chẳng mang theo rồi một mai ai cũng theo cát bụi mà thôi mà tại sao mai còn treo thì thì trắng đen 走。 phù du cuộc đời ta tựa cơn mộng phù thoáng qua hỏi nhân thế sao cứ mang lòng ghét anh được ba mắt cuối đời cũng chẳng mang theo ở một mai ai cũng theo thắt vội mà